chào anh em nhé cái video này tiếp tục giới thiệu cho anh em về cái ờ, bộ hột tài xỉu mà giúp cho anh em đi làm tay cái thì anh em ờ, sử dụng cái bộ hột này anh em đi lắc nó rất là hiệu quả cho anh em thứ nhất là hiệu quả thứ hai nữa là nó đi theo ý muốn của anh em và thứ ba nữa là cái bộ hột này nó hoàn toàn không tang Đấy. không? không tang là như nào thì không tang anh em đi sân chơi anh em thử nước muối nước muối nổi thử nam châm thì nam châm không hít thử dọi đèn thử dọi đèn là trong suốt đấy là cái bộ hột mà nó đến sân chơi anh em thử tăng tích là nó nó không uh, có chút gì cả tăng tích của cái của cái đồ chơi mà anh em mang đến cái sân chơi cả Đấy. thì uh, thứ hai nữa là cái bộ hột này nó làm thế nào mà nó đi theo ý muốn của anh em Đấy. làm thế nào nó đi, đi theo ý muốn của anh em được thì anh em uh, theo dõi hết cái video này Đấy, thì anh em muốn cái bộ hột này đi theo uh, ý của anh em ấy, thì anh em một là anh em đến cơ sở hai là anh em đặt đơn hàng mua cái bộ hồ tài xỉu này thì tôi sẽ gửi cho anh em cái video cách lắc của cái bộ hồ tài xỉu 2020 này đó thì cái bộ hồ ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em nào mà đang làm tay cái hay anh em nào mà đang muốn tìm cho mình một cái bộ hột mà để cho anh em đi lắc cái thì anh em xem hết cái video này anh em thấy được cái bộ hột này nó đủ điều kiện cho anh em thì anh em cứ alo cho tôi Đấy, số điện thoại của tôi hiển thị trên màn hình nhé thì à, cái bộ hột này trước khi vào à, thử cho anh em cái cái cách đi của cái bộ hột này và cái à, hiệu quả của cái bộ hột này khi mà anh em đi lắc thì là anh em tôi sẽ thử cho anh em cái tăng tích của nó để chứng minh rằng là cái bộ hột này nó hoàn toàn không tan 100% không tan Đấy, thứ nhất là vào thử cho anh em dọi đèn này đó. gọi luôn cho anh em cả ba hột nhé Đấy. trong suốt đúng không anh em Đó. nước muối Đó. nước muối nổi anh em nhé nổi rất là đều mặt nào cũng nổi cả Đó. đúng không anh em và cuối cùng là thử cho anh em cái à, nam châm ôi trời đây cái bộ hột này thì à, bao cho anh em luôn cả trẻ hột nha ăn chua trẻ hột luôn Đấy, bất kỳ những cái tăng tích nào đó thử luôn cho anh em nắp này nắp này nắp này hoàn toàn là xanh chín nhé đó ok Đấy, thử cho anh em nước muối nam châm dọi đèn Đấy, thử hết tăng tích của cái ờ, bộ hột này rồi Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ lắc cho anh em Đấy, thì cần chưa cần đến cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của tôi về cái bộ hột 2020 này thì cái bộ hột 2020 này nó đi cho anh em là rất là đều nhá nó nó đều khoảng tầm 90 phần trăm nhá 90 phần trăm thì ờ, khi mà anh em lắc thì nó cũng chén tài chén xỉu cho anh em thôi nhá xỉu này chén này thì chắc chắn là nó sẽ lên tài tài khoảng tầm 7 đến 80 phần trăm nhá Đấy, tài 7 đến 80 phần trăm nó là xỉu chén này nhé đó xỉu tài Đấy. xỉu đấy thì nó đứng cho anh em chén tài đấy chén này thì nó chắc chắn chén sau nó sẽ không đứng cho anh em một chén nữa mà chén sau chắc chắn là nó khoảng tầm 95 phần trăm là nó lên nó nó xuống xỉu cho anh em nhá 90 phần trăm nó sẽ là xỉu đấy, 113 đúng không anh em đấy nhưng mà cái bộ hột này khi mà anh em lắc bình thường thôi nó có tỷ lệ đi đều cho anh em đó và bây giờ tôi sẽ lắc cho anh em khi mà anh em muốn lên tài cũng được anh em muốn lên xỉu à, xuống xỉu cũng được nhá anh em lên tài này. thì rất là đơn giản thôi anh em chỉ cần một cái động tác nhỏ là anh em có thể xuống được nhá mời anh em này đó đúng không lên tài còn anh em muốn xuống xỉu thì cũng rất là đơn giản thôi xỉu này đó rất là đơn giản thì anh em chỉ cần là đến cơ sở anh em mua cái bộ hột này tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắc để anh em là không về à, không à, đến được cơ sở tôi ấy, thì anh em để đặt đơn hàng tôi gửi về cho anh em và kèm theo đó là một cái video hướng dẫn cho anh em cái cách lắc của cái bộ hột này nhá đấy thì còn cái à, quan trọng nhất của cái bộ hột tài xỉu 2020 này đó chính là cái cách lắc giữ tài giữ xỉu đấy, cái cách lắc giữ tài giữ xỉu anh em nó được bao nhiêu phần trăm đấy là do anh em Đấy, do anh em một phần nữa Đấy, thì anh em uh, nào mà lắc uh, chưa được chuẩn chưa được hay thì anh em uh, tập luyện cái bộ hột này thì cũng uh, không mất bao nhiêu ngày cả anh em chỉ mất khoảng tầm hơn một ngày là anh em có thể lắc được cái bộ hột này rồi còn anh em nào mà lắc nhiều rồi thì anh em chỉ cần lắc qua cái bộ hột cái bộ hột đấy chơi được thì là anh em sẽ thấy ngay còn anh em nào mà chưa tiếp xúc nhiều với cách lắc hoặc là chưa tiếp xúc nhiều với bộ hột thì là anh em sẽ còn cảm thấy nó chưa được ok Đấy, thì nói chung là cái bộ hột này là anh em về là anh em phải tập luyện nó nhá chưa đi đánh chưa đi đánh luôn được anh em phải lập, tập luyện nó ít nhất là một ngày đó ok tôi sẽ giữ tài giữ xỉu cho anh em này đang xỉu đúng không tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này bảy tám mươi phần trăm nó là xỉu đấy bão hai nhá đấy thì ờ, cái bộ hột này đây anh em cứ lắc đều tay thôi là cái tỷ lệ của nó về bạc khá là cao tiếp tục giữ xỉu cho anh em này 145 tiếp tục giữ xỉu 134 124 Đấy thì cái chén này nó lên tài Đấy, lên tài 11 nút thì ờ, chén này tôi tiếp tục giữ tài cho anh em ba 3 năm mười một nút bốn 4 ba mười một hai bốn năm đúng không anh em đấy cái bộ hột này thì nó lên tài thì nó lên chỉ 11 nút đấy bộ hột đi rất là khôn anh em nhé tiếp tục giữ tài cho anh em hai à, ba năm sáu đây, đó cái chén này nó về xỉu Đấy, đây là cái bộ hột tài xỉu 2020 Đấy, nó giúp cho anh em đi lắc tài xỉu nó mang lại hiệu quả cho anh em à, cái bộ hột này nó đi rất là khôn Đấy, anh em xem video anh em cũng đã biết rồi đấy thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu 2020 này và kèm theo cái cách lắc giữ hột tài xỉu của cái bộ tài xỉu 2020 này thì anh em cứ alo cho tôi tôi là Sơn tôi biến xe miền Tây anh em nhé